đó trong cái à, đường cầu của mình chia sẻ từ ngày 11 đến ngày 17 thì ngày hôm qua là ngày 15 à, anh em nhé thì chúng ta đã ăn được cái tổng 5 này rồi bộ đề 05 này thì anh em cũng có thể là bỏ đi cho mình tiếp tục trên kênh của chúng ta thì hiện tại là đang có cái chạm 2 và bộ đề 24 anh em nhé anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình và cặp lô khung 8998 ngày mai cũng là ngày cuối anh em nhé mọi người cũng để ý cho mình về đường cầu lô khung này và cái chạm 2 thì trong ờ, buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề và kết hợp với chạm để chúng ta tiếp tục nuôi cho cái tuần mới anh em nào mà đang nuôi cái chạm 2 thì chúng ta tiếp tục nuôi còn đâu mình chia sẻ à, ra thì mọi người thích thì mọi người vào nuôi không thì thôi mọi người nhé đó thì uh,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 ok. Thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui của ngày chủ nhật hàng tuần anh em nhé. Đường cầu này thì nó khá là đẹp thì mình cũng muốn chia sẻ để chúng ta tham khảo thêm. Mọi người để ý ở đây cho mình luôn này. À, mình sẽ kết hợp chạm và cái à, bộ đề để chúng ta chơi. Chủ nhật này ngày 19 tháng 3 này. ở giải đặc biệt chúng ta ghép với dãy nhất cho mình con 9 này và con 6 này hai con này mọi người ghép vào theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có đề lôi tuần của ngày chủ nhật này của chúng ta có chạm 9 này bộ đề 14 bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 này và 696 mình sẽ kết hợp chạm và cái bộ đề anh em nhé để lùi tuần chủ nhật ngày 19 tháng 3 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 92 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này tiếp tục ngày thứ hai đề về 64 này thì chúng ta đã ăn được con đề 64 này trong bộ đề 14 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ tư này đề về 98 ăn chặn 9 tiết này Chủ nhật ngày 26 tháng 3 của chúng ta thì có cái chạm 6 và bộ đề 12 này. Chạm 6. Bộ đề 12. Bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này và 676 để chúng ta lôi tuần chủ nhật ngày 26 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này, ngày thứ ba này đề về 67 anh em nhé thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con 67 này trong bộ đề 12 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ năm này 6 này thứ bảy này chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 của chúng ta thì có bộ đề 01 này và là chạm 5 anh em nhé 01 Bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này 565 Để chúng ta lôi tuần Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai đề về 45 Thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi Tiếp tục Thứ tư này Thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này đề về 15 này thì chúng ta đã ăn được con 15 này trong bộ đề 01 và ăn chạm 5 tiếp anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 01 bộ đề 01 này chạm và đây chúng ta có chạm 6 anh em nhé bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lôi tuần chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 này ngày đầu tiên đề về 63 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 này tiếp tục ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 65 thì chúng ta ăn tiếp con đề 65 này trong bộ đề 01 anh em nhé và ăn chạm 6 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần 6 này 7 này chủ nhật ngày 16 tháng 4 này thì cái tuần này của chúng ta thì có bộ đề 13 anh em nhé và chạm 8 chạm 8 và bộ đài 13. Bộ đài 13 của chúng ta thì có 131 này, 181 này, 636 này và 686. Để chúng ta lùi tuần mọi người nhé. Đường cầu này thì uh, kết hợp cả trạng cho mình cho nó chắc chắn. Về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này. Chủ nhật ngày 19 tháng 3 này. Lô khung 3 ngày. Giải 5 này. Chúng ta lấy ờ, con số thứ hai và con số thứ ba bộ số thứ tư ở giải lam này hai con này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày đại chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư bạch thủ lô là con 10 anh em nhé bạch thủ lô 10 ghép theo cái đường mũi tên cho mình khung 3 ngày chủ nhật ngày 19 tháng 3 này chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô 10 10 về hai nháy anh em nhé 10 dãy 7 và 10 dãy 5 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần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 về ở dãy 3 này và con 49 của chúng ta hai con đều ở dãy 3 sát nhau luôn anh em này đó ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được hai nháy khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 43 này để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 43 này anh em nhé 43 này 43 này của chúng ta về ở giải tư này đó ăn được bạch thủ luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi chủ nhật hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 23 anh em nhé chúng ta khung thứ hai thứ ba thứ tư cho mình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 về phần đề chạm thì là cái chạm 8 và bộ đề 13 này trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số thì chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé mọi người có đánh thua thì mình trả mất tiền mà mọi người đánh được thì mọi người cũng trả cho mình nên là mọi người làm sao mà vào tiền cho nó hợp lý là được thì anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn vào giao lưu trực tiếp với kênh